view biển nhìn từ hải đăng núi ba kia hải đăng ba kia ba rịa vũng tàu đàm phát sóng đấy anh phát sóng phát sóng kìa đàm phát sóng của việt theo kìa phát đây là hải đăng ờ, ba kiềm ở ba rịa vũng tàu toàn cảnh nha mọi người toàn cảnh nhìn trên hải đang nhìn xuống toàn cảnh nhìn xuống từ trên hải đang ba kiếm nhìn xuống đây hải đang ba kiếm nha mọi người lối ở phía cổng sau uh, Hải Đăng Ba Kiềm là lối đi xe máy lên được cho mọi người, còn đây lối phía trước phải đi cầu thang bộ. Từ đây thì đi thẳng ra bờ biển gần hơn khoảng tầm một cây số. Còn đi bên kia thì mình phải đi đường vòng. Đây là lối đi xuống. Treo lên được mà, treo lên đi. Vâng. Treo lên. Không không không, đang bỏ cái thanh này. Chụp cái gì? Đu dây hay là sao? <laughs> treo qua đây cây cô đơn này đi vòng qua cây cô đơn này. Vừa tới bẻ gang đi bè mình bật trúng người đừng bè qua cây khô cái kia vào cái cái cái bè đài này, cây khô rất đẹp nha cái cái, cái lối đi bộ lên là rất là đẹp có thể để xe ô tô ở ngoài bãi biển ngoài bờ biển trong đi bộ vào tầm khoảng một cây số từ bờ biển đi vào tầm một cây số thì đi thêm khoảng độ 100 mét bậc thang là đi lên tới Hải Đăng leader như anh bảo thì nó thật cách ờ, nó bỏ ấy